đừng có nhìn ai cũng thành tội phạm bởi vì bản thân một người bác sĩ với cái việc quá trình ăn học và cái lương tâm nghề nghiệp cái lời thề Hippocrates thì tôi nghĩ cái ưu tiên đầu tiên của người ta khi lựa chọn thuốc cho bệnh nhân đó chính là cái hiệu quả điều trị cho người bệnh mà cái việc này được tích lũy thông qua kinh nghiệm làm việc đó còn đồng ý vẫn có những cá nhân tiêu cực và một câu hỏi đặt ra có quốc gia nào trên thế giới mà đấu thầu khốn khổ như chúng ta hay không đó, trong khi và những bệnh viện tư nhân thì hoạt động như thế nào Đấu thầu chỉ là một phương tiện, không phải là mục đích. Và mục đích của đấu thầu là làm sao để chúng ta có những sản phẩm chất lượng và kiểm soát được giá cả. Nhưng mà rõ ràng trong thời gian qua tiêu cực nhiều quá và hầu như toàn thể cái dự thảo luật thì chúng ta tăng cường những biện pháp làm sao để giám sát. Nói tóm lại là về mặt quy trình nó phức tạp hơn. Nhưng mà trên thực tế thì chính cái này thì nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy là nó ảnh hưởng đến thời gian, đến công sức và thực sự nó có chống được tiêu cực hay không?